Xin chào anh chị em à, bạn bè trên à, fanpage Phạm Thành Bình nhé à, Chúc anh chị em buổi tối bên gia đình vui vẻ và hạnh phúc Rồi để tôi vào tôi kiểm tra xem những anh chị em mình đang vào livestream của tôi nhé Để tôi chào anh chị em mình nhé Xin chào Trần Bảo Ngọc, xin chào em nhé. Rồi xin Ngọc anh Ngọc à, tương tác với mình một chút xíu nhá. Xin chào Trần Bảo Ngọc. À, anh chị em mình à, phá băng bằng cách là gì? Là chúng ta hãy comment ở phần bình luận là chúng ta chào nhau một chút xíu nhá. Ok không? Rồi xin chào một số anh chị em đang xem livestream của mình nhá. Cảm ơn anh chị em đang xem. Xin chào ok xin chào Ngọc. Tôi chào lại nhá. Rồi. Thì à, chủ đề ngày hôm nay chủ đề ngày hôm nay lại à, hôm nay rất là vui anh chị ạ. Hôm nay cực kỳ vui là tôi mới đi gặp mà một bạn một bạn mà bạn có à, chuyển tôi 2 triệu đồng để là à, tư vấn một giờ bạn nhé gọi là gì họ chuyển cho mình hai triệu đồng mình tư vấn một giờ cho họ đó thì là cái chủ đề là gì tôi mới có một cái bài post lúc chiều đúng không à lúc tối nay là gì đợi chờ đúng không à, đợi chờ người khác thì chúng ta mới làm à, đợi chờ người khác họ có kết quả thì chúng ta gì mới bắt tay vào hành động rồi đợi chờ à, đồng đội của mình làm nỗ lực Ờ, xem có kết quả không thì mình mới làm các bạn nhé ok xin chào chị ở ờ, Nguyễn Trang nhé xin chào chị Trang chị Trang có thể là ờ, comment chào mình một câu hoặc là chào anh chị em trong buổi livestream này một câu nào đó nhé để là chúng ta thì biết đến nhau hơn này để để chúng ta thì làm cái với nhau và để chúng ta trở thành bạn bè của nhau ở trên gì ở trên online rồi hôm nay tôi có mặt ở trên Sài Gòn rồi các bạn thì hôm ngày hôm trước tôi ở trên gì ở trên rừng nhá ở trên định quán Đồng Nai ở cái khu rừng Lam Cát Tiên đúng không thì là một số chị em bảo là tôi tôi livestream ờ, nó gì mất à, sóng yếu quá thì hôm nay tôi đã di chuyển về đến Sài Gòn rồi đấy mình lại bật máy mình lại nói chuyện với anh chị em mình nhá ok chào anh chị em mình buổi tối rồi các bạn cứ chào nhau nhé cứ chào à, chào nhau đi để để để, để chúng ta phá băng đúng không để chúng ta phá băng thì câu chuyện buổi tối ngày mai là gì Rồi, mình nghĩ là một cái chủ đề là livestream mình chờ đợi trong cơn mưa Đấy, chờ đợi trong cơn mưa đó thì là đây là một cái chủ đề là nói vui thôi nhưng mà nó liên quan đến công việc à, liên quan đến sự nỗ lực của mình đó bởi vì là cuộc đời chúng ta cũng chờ rất nhiều lần rồi đúng không nhưng mà nó không đến thì à, hôm nay tôi cũng tôi ngồi với một anh là anh nhà anh này tên là anh Trần Thái Bình à, sinh năm 1981 Đấy, anh làm nghề giáo viên Đấy, vợ cũng làm nghề giáo viên dạy tiếng Anh luôn và rồi anh mới mới tập tành là bán hàng online bạn nhé mới tập tành ra ngoài anh kinh doanh online và lúc đầu anh gặp cực kỳ nhiều khó khăn các bạn ạ cực kỳ nhiều khó khăn và anh cũng học rất nhiều người thầy rồi học rất nhiều người thầy và về anh không làm các bạn rồi anh cũng chờ đợi rồi anh cũng trì hoãn các bạn nhé đấy thì tôi có kể cho anh một câu chuyện như sau là thời điểm mà khi uh, thời điểm mà khi khi tôi uh, chuyện tôi uh, bắt đầu tôi uh, lập nghiệp ở trong trong miền Nam ấy đó và khi tôi uh, không làm ở trong trường đại thủy sản nữa tôi chuyển vào Vũng Tàu tôi làm luôn thì năm 2015 ngày mùng 1 tháng 11 2015 thì tôi là tôi bắt đầu tôi cưới vợ đấy lấy lấy à, lấy vợ thì bà xã tôi cũng làm giáo viên luôn thì bắt đầu bố tôi từ ngoài ngoài, ngoài Bắc Giang mới à, mới mới vào tổ chức đám cưới cho tôi thì là ờ, trong cái buổi nói chuyện hôm đó xong xong đám cưới của mình rồi đúng không xong đám, đám cưới của tôi rồi thì là à, tôi bảo bố ấy thì bố ạ thì là, là con cũng đang đi làm dưới ở dưới vũng tàu làm thuê thôi thì không biết sau này con có tiền thì bố gì à, bố thích đi đâu đó, thì bố tôi bảo chứ thì ờ, nếu mà sau này mày có tiền ấy thì mày à, mày đưa tao đi ờ, đến các tỉnh miền Tây và một số tỉnh mà ở nước Việt Nam tao chưa đi bao giờ mới tỉnh ven biển đấy tao cũng già nhưng mà tao thì bây giờ tao không điều kiện đó thì đến thời điểm là 2018 á chị ạ 2018 thì lúc đó bản thân tôi lại có một cái văn phòng ở quận 12 ờ, cũng bán hàng online các bạn nhé và tôi vẫn làm đi tôi vẫn đi làm thuê mà chưa dám đốt thuyền như vậy thì thời điểm là 2018 thì bố tôi chết và bố tôi mất vì bệnh ung thư thì là năm ngoái bạn năm ngoái tôi về quê đưa vợ con ờ, đưa vợ con về gì về dỗ bố ở ở ngoài Bắc đấy đó ở Bắc Giang đấy thì tôi muốn đến mộ của bố tôi tôi mới khóc anh chị ạ vì bảo gì là bởi vì là con thấy hối hận quá bởi vì con chưa kịp làm gì để gì để cho bố bầu hiếu cho bố cả thì bây giờ bố đã chết rồi thì tôi kể cái câu chuyện này với với với, với anh Bình đó nhé anh Bình mà buổi tối tôi mới về vừa về văn phòng tôi mở lại stream tôi chia sẻ cho chị thì thì tôi bảo chứ là anh Bình ạ thì tôi hỏi là bố anh Bình bây giờ bao nhiêu tuổi rồi mẹ anh Bình thì anh bảo chứ là ba mẹ của anh ở trên miền Nam thì người ta gọi là gì ba mẹ đúng không còn tôi người Bắc thì gọi là bố mẹ đó thì anh anh bảo chứ là ba mẹ của anh bây giờ ngoài 70 tuổi rồi rồi vợ của anh bây giờ làm một ngày 8 tiếng hồ vất vả lắm em ạ rồi con hai đứa con của anh là hai đứa con gái bây giờ đang lớn rồi đó thì thì thì tôi bảo chứ vậy thì anh còn chờ đợi đến khi nào nữa anh định chờ dùng em à chờ đến khi bố em chết rồi anh em em mới dám làm đúng không thì khi bố tôi chết rồi các bạn nhé thì tôi hối hận một, một điều vô cùng là tôi mới dám làm tôi mới dám thay đổi cuộc đời mình tôi mới dám đốt thuyền là con thuyền ổn định gắn với tôi mấy chục năm nay tôi mới dám ra ngoài tôi mở công ty tôi phát triển các bạn tôi mới dám đấy bởi vì tôi gì con đường là do mình chọn các bạn nhé do mình chỉ hoãn thì mình không dám mình không dám bước ra ngoài thôi đúng không mình không dám bước ra ngoài để mình mình chiến đấu thôi mình đừng chờ đợi các bạn nhé đó đừng chờ đợi nữa nếu bạn chờ sao khi mình chờ đợi thì là à, ba mẹ mình bố mẹ mình lại già thêm một tuổi khi mình chờ đợi con mình lại gì lại lớn hơn một tuổi và chúng ta chờ đợi đến khi nào đấy cho tôi một bò có một bài post đúng không có một bài post là gì là chờ đợi là đừng bao giờ chờ đến khi thất bại mới nhớ những lời khuyên chân thành đừng bao giờ chờ đến khi có được tình yêu mới học cách hy sinh đừng bao giờ chờ đến khi có vị trí tốt mới nỗ lực làm việc và đừng bao giờ chờ đến khi có người khen thì mới tin vào bản thân của mình đừng bao giờ chờ đến khi đổ bệnh mới lo cho sức khỏe đừng bao giờ chờ đến khi cô đơn mới nhớ tới bạn bè đừng bao giờ chờ đến khi có người giúp mình mới giúp lại họ đừng bao giờ chờ đến khi người khác phê bình mình mới biết tự kiểm điểm bản thân của mình đừng chờ người khác làm có kết quả và thành công thì mới bắt tay vào hành động chờ chờ và chờ đến khi nào nữa hả bạn đó thì tôi bảo là bây giờ anh cứ về anh làm đi anh triển khai uh, anh triển khai anh làm luôn đi đừng chờ đợi nữa anh đừng chờ đợi người khác kết quả anh dám làm đó, anh chờ chờ thêm thì bố mẹ mình già thêm một tuổi anh chờ thêm được bao lâu nữa đúng không bây giờ anh 42 tuổi anh chị nhé 42 tuổi rồi thế ngồi anh mới ngậm ngùi uh, giọt nước mắt trong nước mắt ngắn đúng không <laughs> nước mắt ngắn nước mắt dài thì bảo bây giờ anh phải anh lỗ lực anh làm đi anh anh làm đi đó đừng chờ đợi nữa cứ làm rồi có cái vấn đề gì thì tôi yểm trợ cho anh đấy là các bạn nhé thì quan trọng là là là chúng ta gì có cơ hội thì chúng ta làm bắt các bạn nhé có cơ hội thì nó bắt đừng chờ đợi gì hết các bạn nhé ok cảm ơn anh chị đang xem live stream của tôi nhé rồi các, các bạn chào nhau một chút đi chào nhau nào là chúng ta phá băng một chút nhé phá băng là tôi mới dậy trong một cái chương trình là chương trình bán hàng đường thẳng là ngày hôm qua ngày chủ nhật ngày hôm qua rồi thì có một cái module nữa module phá băng thì phá băng là gì các bạn nhé phá băng có nghĩa là là khoảng thời gian ngắn nhất là chúng ta tiếp xúc nhau Vậy, tiếp xúc với anh chị ví dụ là chúng ta ngồi offline với nhau với tôi gặp uh, Trần Bảo Ngọc Trần Bảo Ngọc đúng không offline thì chỉ cần trong vòng 2 phút tôi đã, đã phá băng là tôi đã làm quen được Bảo Ngọc rồi nhưng mà ở trên online thì khác các bạn nhé là phá băng là gì phá băng là chúng ta là tương tác qua các nền tảng đó là Facebook livestream qua TikTok chẳng hạn đó gọi là phá băng để gì chúng ta hiện diện trước mặt họ là chúng ta viện tôi chào Bảo Ngọc đúng không tôi bảo là nhờ Bảo Ngọc chào lại Bình một câu đúng không? Thế là Bảo Ngọc à, chào anh Bình ạ. À. Thế là sao? Là tự nhiên tôi với Bảo Ngọc được gì? Phá băng. Thì trong mô đun này đúng không? Trong mô đun mà mà tôi dạy, tôi đào tạo ấy. Thì trước khi phá băng khách hàng thì chúng ta phải gì? Phải phá băng bản thân của mình trước các bạn nhé. Đó, phá băng bản thân mình trước. Khi các bạn phá băng được bản thân mình thì lúc đó chúng ta gì? mới phá băng được khách hàng à Trần Bảo Ngọc ơi khóa đó anh dạy xong ngày hôm qua rồi anh Bảo Ngọc nhé à, anh có lịch anh sẽ báo tiếp cho em à, học nhé Ngọc có tham gia ngày ngày qua không em rồi Ngọc có thể là Ngọc có thể để số điện thoại nhé để đặt số điện thoại để à, anh báo trợ lý của anh à, điểm trợ cho em nhé đó thì tôi nghĩ là gì à mình phải phá băng đúng không phá băng à? rồi quay chủ đề là gì phá băng đó. trước khi phá băng khách hàng mình phải phá băng bản thân mình trước thì như anh chị em mình biết là gì là con người chúng ta gì con người chúng ta có ba cái nỗi sợ đó là nỗi sợ là nỗi sợ bản năng các bạn nhé nỗi sợ bản năng thôi số 1 là sợ người lạ thấy cái gì lạ là chúng ta sẽ sợ à, số 2 là gì là chúng ta sợ độ cao đúng không ví dụ tôi đứng ở trên độ cao rồi tôi có ngồi trên cái bàn này đúng không khoảng một mét đúng không tôi đứng trên bàn tôi nhảy xuống đất thì không sao tuy nhiên tôi đứng ở trên đâu ờ, trên một cái tòa nhà khoảng độ 20 tầng <clears throat> đấy thì tôi ngó gì tôi ngó xuống đất thì theo chị chúng ta có dám nhảy không là theo bản năng là chúng ta sẽ rụt lại nhé rụt cơ thể chúng ta lại đúng không và cái nỗi sợ số 3 là chúng ta sẽ chết thì đây là ba nỗi sợ nỗi sợ bản năng của con người các bạn để cho nên chúng ta gì và để bán hàng được để tiếp cận để gì tạo dựng mối quan hệ với người khác thì chúng ta phải phá băng được chúng ta phải xóa bỏ được cái sợ lạ đúng không ví dụ tôi gặp là chị Trần Bảo Ngọc đúng không rất là lạ nhưng mà tôi thì tôi vẫn chào chị đúng không hoặc là một số anh chị đang xem livestream của tôi chẳng hạn tôi vẫn chào anh chị em mình là mình mình đang luyện tập là gì mình phá băng bản thân mình trước rồi sau đó gì mình phá băng được gì khách hàng của mình người bạn của mình ở trên online đúng đúng không các bạn đó thì cái việc sợ lạ này là sợ bản năng các bạn nhé rồi là tôi chúng ta quay lại cái thời gì thời kỳ đồ đá đúng không là chúng ta <clears throat> con người chúng ta là thời kỳ nguyên thủy là sống ở trong hang trong hang trong hốc đó thì khi họ gì sống theo bầy đàn mà nhá sống theo bầy đàn và ví dụ tôi à, với Trần Bảo Ngọc và một một số anh chị em đang xem chương trình của tôi chẳng hạn thì, thì gì à chúng ta gì xuống tới bầy đàn và bây giờ ra ra khỏi hang gặp ngay con hổ con cọp ấy hoặc là con sư tử đúng không trần bảo ngọc chứ bảo à, bình ơi cái con gì kia đẹp đẹp gì thế là bảo ngọc ra xoa đầu đúng không bảo ngọc ra xoa đầu sao là chúng ta gì tuyệt chủng luôn các bạn nhá tuyệt chủng luôn đấy con này đẹp gì xoa đầu là tuyệt chủng tuyệt chủng luôn cho nên gì khi chúng ta gặp thấy một uh, cái cái vật thể lạ bản năng con người chúng ta phải dừng lại gì dừng lại để quan sát xem nó là cái gì và chúng ta gặp người lạ như vậy ví dụ tôi gặp ở người lạ ở ngoài đường đúng không thì tôi đa phần chúng ta phải gì dừng lại dừng lại để chúng ta sù lông các bạn nhé sù lông lên là chúng ta chuẩn bị là một gì sẽ chạy bỏ chạy hoặc là chúng ta sẽ cảnh giác người bên cạnh cảnh giác người bên cạnh rồi ví dụ có một câu chuyện như sau này nếu như mà anh chị em đang xem trên và anh chị em mình thấy sẽ thấy đây ví dụ có một đám bạn ờ, rất là vui đang nói chuyện ở trong thang máy Thứ là bắt đầu thang máy đã đang uh, đang lên lầu chẳng đang lên lầu thì bắt đầu thang máy từ lầu 1 lên lầu 2 đó tức là bạn ba người bạn này lên lầu 5 cơ thì tôi ở lầu 2 tôi ở lầu 2 tôi muốn lên lầu 4 đúng không thì bắt tôi đứng tôi bấm thì tôi thấy ba người bạn đã đang trong thang máy nói chuyện tán dóc với nhau rất là vui vẻ thế tôi bấm thang máy ra mở cửa thang máy mở ra thì ba người bạn đang nói chuyện kia thấy tôi phát ra sao thế là mình im ngay đúng không thì họ gì là theo bản năng gì họ sẽ dừng lại họ thấy người lạ họ sẽ đề phòng mình đúng không thì đấy gọi là bản năng bản năng của con người bản năng các bạn nhé đó bản năng của con người đây anh chị em mình gì hoàn toàn có thể gì là sửa được luyện tập được đó là bằng cách là chúng ta gì là hãy gì? phá băng bản thân mình trước đó bây giờ tôi sẽ vào thang máy tôi sẽ gặp ba người bạn đó tôi phá băng trước này à, à chào bảo ngọc trước xin chào mọi người trong thang máy nhé mình cười một câu đúng không à tự nhiên họ thấy là ừ à, bạn này bạn ấy niềm nở vui vẻ nha à, mọi người sẽ không đề phòng đâu đấy vui vẻ nhá đó thì chúng ta sẽ phá băng được khách hàng bằng cách cho chủ động và chúng ta à, đến mình chào hỏi họ mình cười với họ một câu hoặc mình cười với họ mình mỉm cười và em chào chị ạ em chào chị Bảo Ngọc à, anh chào em Bảo Ngọc đúng không thì sao là tự nhiên là sao là mình, khoảng cách của mình đến người lạ nó sẽ gì nó sẽ gần hơn các bạn nhá nếu các bạn mà gì tự đóng băng mình thì các bạn sẽ rất khó bán hàng rất khó giao tiếp đặc biệt là trong cái vấn đề mà khi các bạn bán hàng online và làm đội nhóm bọn nhé thì ờ, tôi bảo tôi bảo anh Bình ngồi với tôi buổi tối ngày hôm nay tôi cố vấn cho anh tôi bảo chứ trước mắt anh phải tự phá băng của mình bản thân mình là một cái khối băng bây giờ anh phải gì bóc bóc tách vứt bỏ cái cái khối băng mà nó bao bọc anh rất lâu rồi anh ra ngoài rồi anh gì anh hãy gì anh mới tiếp cận họ vậy nhá anh tiếp cận họ ok không đó thì lúc đó sao tự nhiên là gì là mình phá được lớp băng của mình thì cách phá băng tốt nhất là một cái chiêu ngày hôm qua tôi dạy buổi buổi buổi chiều ngày hôm qua tôi dạy là quy, quy trình livestream để bán hàng thế tối qua cả lớp để bán hàng lần đầu tiên làm và thì lần đầu tiên em phá băng được của mình thầy ạ à. rất là vui rồi các bạn khi các bạn phá băng được của mình thì chắc chắn là gì đó là các bạn sẽ phá băng được khách hàng bởi vì là bản thân của mình sẽ vượt qua được trong bán hàng là cái phần phá băng nó cực kỳ quan trọng các bạn nhé phá băng trong bán hàng ok không các bạn rồi à, em lừa qua đó thì em để là em có thể liên hệ với à, hình như bảo ngọc có tham gia chương trình của anh rồi đúng không của, của thầy rồi thì em em có thể liên hệ với tú anh nhé đó nếu mà chưa chưa đăng ký thì em à, cứ nhắn tin tú anh trợ lý của thầy thầy mình để liên hệ nhé đó còn anh chị em mình à, à có thể thấy livestream này nó có giá trị nhá thì các bạn có thể gì là các bạn có thể là chia sẻ livestream này về cho người bạn của mình và chia sẻ cho đội nhóm của mình đại lý của mình để họ biết đến gì một số kỹ thuật đúng không kỹ thuật là trong việc bán hàng đó, kỹ thuật trong việc là phá băng khách hàng các bạn nhé chúng ta phải phá băng được chính mình thì chúng ta mới phá băng được khách hàng đó đây là bước quan trọng đầu tiên khi các bạn thì gặp người lạ hoặc là các bạn, bạn giao tiếp với nhau cũng vậy để phá băng được người khác thì phải phá băng được mình trước là các bạn phải chủ động các bạn nhé phải chủ động để mình phá băng được mình trước thì mới phá được khách hàng có vậy thôi sau đó là khi các bạn đã gặp khách hàng lạ rồi và các bạn mà lại đóng băng lại thì cái việc sao hai tảng bằng di động đó à, cầm điện thoại lướt qua nhau à, bước qua đời nhau đúng không thế, thế là bước qua đời nhau thế là không có chuyện gì xảy ra và các bạn gì lại không có khách hàng mới thì quan trọng là các bạn phải phá bao được khách hàng đúng không thì tôi vẫn làm livestream liên tục để gì để tôi sẽ gặp những khách hàng mới ở trên ở trên fanpage phạm thanh bình để tôi tự phá băng được mình và tôi sẽ tiếp cận với anh chị em nhiều hơn các bạn nhé ok không các bạn có thể là viết một câu hỏi gì đó ở phần bình luận này à, nhân nhân dịp là tôi làm một chủ đề là gì đừng đợi chờ cho cơn mưa nữa đừng đợi chờ nữa các bạn nhé ờ, các bạn cứ làm đi đó đừng đợi chờ đó bởi vì các bạn đã ngại mấy chục năm nay rồi đừng đợi người khác làm mình mới làm đừng đợi người khác có kết quả thì chúng ta gì mới có kết quả ok thì ở ờ, trong cái chủ đề à, bà Ngọc nhớ đấy một số anh chị em xem này live, livestream nhớ này à, trong tuần này các bạn nhé tối thứ tư thứ, thứ tư thứ năm tuần này tôi lại tổ chức chương trình chương trình cà phê online hoàn toàn miễn phí nhé để tôi uh, phá băng được bản thân mình và để tôi có cơ hội tôi gặp gỡ được nhiều anh chị em hơn các bạn nhé thì các bạn nào sẽ bấm vào đường link sau này tôi, tôi để đường link ở trên ở trên uh, ô comment các bạn nhé các bạn hãy bấm đường link các bạn hãy đăng ký ngay và các bạn uh, nhớ này hãy gửi đường link này cho đội nhóm của mình vậy nhé đây tôi sẽ copy đường link này đội nhóm của mình mà hoặc là những người bạn mà họ đang gì muốn thay đổi công việc bởi vì họ đã chờ đợi rất lâu rồi họ chưa dám làm thì chương trình này để tôi giúp cho anh chị có động lực anh chị làm ngay lập tức à, sắp tết rồi các bạn nhé làm ngay lập tức để gì chính bản thân anh chị phải vượt qua được chính mình các bạn nhé ok tôi sẽ để đường link này các bạn nhé rồi sẽ nhờ anh chị em trong livestream này chia sẻ cho tôi nhé chia sẻ livestream này và chia sẻ đường link này cho uh, những những người bạn của mình đây các bạn bấm đường link này các bạn nhé rồi tabi.edu vn gạch chéo à, cà phê đó thì chương trình là chương trình hoàn toàn miễn phí bạn nhé hoàn toàn miễn phí và tối thứ tư thứ năm tuần này tôi sẽ tổ chức hai buổi tối để tôi gì tôi giúp cho các bạn là, à, là tìm một cơ hội mới đó đừng đợi chờ nữa các bạn nhé các bạn đừng đợi nữa các bạn đừng đợi bằng, bằng cái các bạn hãy bấm vào cái đường link này để tôi giúp các bạn đi nhanh hơn này và chắc chắn ở trong chương trình này các bạn sẽ nhận ra một cái điều gì đó nó giá trị trong cuộc đời mình và từ trước đó các bạn gì chưa thấy ở đâu các bạn nhé anh chị em mình là đang xem livestream các bạn có thể gì à, chia sẻ đường link à, đường link à, livestream này cho những người bạn của mình và tôi à, ngày hôm nay tôi chia sẻ cho chị bố chủ đề nho nhỏ vậy thôi hãy đừng chờ đợi cho cho con mưa nhưng mà các bạn hãy làm ngay bây giờ đi đừng đợi chờ nữa nhé các bạn đợi chờ đến khi nào nữa đừng đợi đợi và đợi và đợi thì chúng ta sẽ hết đời ngay đúng không ok chúc anh chị em mình buổi tối uh, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình các bạn nhé và thành công hẹn anh chị ở trong chương trình uh, tối thứ tư tuần này các bạn nhé hãy nhớ này bấm vào đường link bên dưới này của tôi bấm vào đó các bạn nhé và bấm nút đăng ký ngay hoàn toàn miễn phí hoàn toàn miễn phí các bạn nhé ok chúc anh chị thành công xin chào và hẹn anh chị lại trong hẹn anh chị trong livestream tiếp theo của tôi nhé xin chào xin chào các bạn nhé ok